thanh lý thêm ờ, cái mỡ động cơ xe trẻ con này các bạn nhé nó có rất là nhiều loại luôn động cơ 6 ờ, răng động cơ 5 răng 5 ờ, khớp lối đây đây là những cái dòng động cơ bốt lái này Đấy. động cơ 5 cánh nhỏ này động cơ bốt lái này à, đây là động cơ đẩy đằng sau này nó nhiều loại dị hầu như các bạn nhìn ờ, kích thước ờ, hình ảnh nó giống giống ấy, thì đa số là nó sẽ đều lắp được đây cái loại này là loại 5 cánh to này động cơ này gọi là động cơ 550 những cái loại nhỏ nhỏ như thế này còn là động cơ 390 động cơ nhỏ đây gọi là động cơ 390 này cái động cơ to như này còn động cơ 550 này đây con này là con 6 ờ, cánh này có ờ, khớp nối trên dưới này kiểu như dạng của cái xe đẩy ấy Đấy. con này cũng là động cơ lái đây này. bằng là mua nhiều thì mình bán giá rẻ còn ờ, mua ít cũng giá thành lý hết đây cũng khớp lái này đây các cái loại động cơ này đây rất là nhiều các bạn nhé Đấy. 5 cánh và 6 cánh